Xin chào anh em, hôm nay tôi xin chia sẻ với anh em cái bộ hột công chuyện mới nhất của năm 2020 thì cái bộ hột công chuyện này đấy nó là 100% là không tan bao thử nâm châm ngâm nước muối soi đèn chẻ hột và bao tất cả các máy già anh em nhé thì em biết rồi hiện nay anh em đến sân chơi đấy, bao giờ người ta có những cái máy già đấy, nếu anh em đưa những bộ hột công chuyện thông thường vào nó sẽ già được anh em nhé với bộ hột này nó có một tầng sóng đặc biệt chỉ thích hợp với cái máy dung của anh em tất cả các máy già không thể bắt được nên anh em cứ yên tâm áp dụng vào mọi sân chơi của mình anh em nhé thì cái bộ hột này đấy nó sẽ đi kèm với một máy báo dung rất là nhỏ gọn em nhé đây đấy bằng hai đầu ngón tay của tôi đây rất là dễ dàng ngụy trang vào trong người thì cái máy dung này nó có khoảng cách là 3 mét đổ lại đấy máy được sử dụng pin 5 đến 10 ngày hết pin em tự thay pin cho tôi thì nói qua về cái bộ hột này đấy thứ nhất là nó là không tang rồi đấy bao tất cả các máy giả bao tất cả những yếu tố cho anh em thứ hai nữa nó là phá góc cạnh chống tất cả thầy thợ nghe anh em nhé đấy nó có đầy đủ kích thước 11 12 13 14 đều có anh em nhé đây tôi sẽ chứng minh với anh em bộ hộp này là không tang thì trên tay tôi anh em châm đây nâm châm cảm rất là hít anh em nhé đấy này đấy đĩa và hộp không hít đây em lưu ý nhé nó đồ câu chuyện chắc chắn nó sẽ hit anh em nhé tôi sẽ tiến hành số đèn anh em à hột rất là trong anh em nhé em rõ à, xoay xuyên này ok xuyên hết nhé đấy em rõ em lưu ý nhé nếu là những cái hột công chuyện ngày xưa anh em soi đèn flash này chắc chắn nó sẽ gợn đục bên trong em nhé đây đĩa cũng xoay xuyên đây ok nắp cũng vậy nha tất cả nó hoàn toàn bình thường đấy hộp thì nổi đây hoàn toàn bình thường nhá thì tôi sẽ hướng dẫn anh em và trải nghiệm cùng anh em tôi sẽ chỉ học ba cái hộp này ra cho em thấy đây nó là cái công nghệ mới nhé nó báo dung tài xỉu của anh em ạ cho nên là cái độ chuẩn xác của nó là tuyệt đối nó không giống như cái dòng báo mặt ngày xưa anh em nhé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 máy báo hai dung đây anh em hãy tài tôi tài này 11 nút Đấy, máy báo rất nhanh nhé sóc xong hai ba giây là máy nó sẽ báo cho em biết được kết quả em nhé máy tiếp tục báo hai dung đây anh em hãy tài tôi tài này rất là ok 12 nút thì em lưu ý này máy báo một dung anh em hãy xỉu máy báo hai dung anh ấy tài anh em nhé máy tiếp tục báo hai dung anh em hãy tài tôi tài này rất là ok đấy sân chơi người ta có sóc mạnh hay sóc dài đều được anh em nhé máy nó vẫn báo cho biết bình thường anh nhé máy báo một dung anh em hãy xỉu của tôi xíu này ok đây tôi sẽ cầm trên tay nhé cái máy này thì rung rất là êm nên anh em cứ yên tâm thôi người ngồi bên cạnh không thể phát hiện được anh em nhé em cứ để sát với da thịt của mình em nhé máy báo cho tôi biết là hai dung anh em đánh tài đôi tài này rất là ok đấy tôi cầm trên tay đây đấy không hề phát ra tiếng động tiếng rung anh em đúng không đấy nên anh cứ yên tâm nhé đấy, bao tất cả các máy già ở sân chơi cho nên anh em cứ yên tâm anh em áp dụng vào mọi sân chơi anh em muốn anh em máy báo hai dung đây anh em đánh tài thôi tài này 12 nút rất là ok Đấy, ngoài ra cơ sở tôi còn cung cấp rất là nhiều đồ chơi tài xỉu bầu cua sóc đĩa bài ná game hack trên điện thoại anh em cần anh em cứ alo cho tôi anh em nhé tôi sẽ tư vấn cụ thể cho anh em máy tiếp tục báo hai dung anh em tài tôi tài này rất là ok anh em nhé đấy sau đây ý, thì tôi sẽ chẻ ba cái hộp này ra để chứng minh với anh em ba hộp của tôi nó là hoàn toàn bình thường anh em nhé đấy một trăm phần trăm không tan nhé bao chẻ hết cho anh em đây tôi sẽ à, lấy cái khăn này đấy, tôi sẽ gói vào ba cục này tôi trẻ cho anh em đấy, nên anh em cứ yên tâm nhé có trẻ vụn ra cũng không hề phát hiện ra tăng tích gì đấy anh em bây giờ anh em phải sử dụng những cái đồ chơi 100 phần trăm không được bao nhiêu tiền thì anh em mới yên tâm ra là anh em rất là cứng anh em đây tôi chỉ chỉ thế này thôi đấy đấy anh em nhìn rõ chưa đấy nhặt để cho nhau trăm trăm không tăng tích gì anh em nhé đấy đấy đây tôi nâng châm lên anh em này không thấy đây đấy nhá em rõ trăm trăm là không tăng đây đấy